Chào mừng bạn đến với Haco, công ty dịch thuật đứng đầu Việt Nam, hỗ trợ bạn cả những dịch vụ liên quan như công chứng và sao y. Bạn thắc mắc công chứng và sao y là gì? Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Bản sao y hay tên gọi đầy đủ là bản sao y công chứng là bản sao đầy đủ nội dung, thể thức của bản gốc và được công chứng, chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền được nhà nước cấp phép hoạt động. Có thể nói công chứng và sao y là hai việc rất cần thiết để đảm bảo tính pháp lý của một số loại giấy tờ sau khi dịch. Vậy thay vì tìm một tổ chức dịch thuật sau đó tìm thêm một văn phòng để công chứng và sao y, thì hãy đến với Haco, chúng tôi hỗ trợ dịch vụ công chứng và sao y những tài liệu pháp lý sau khi dịch. Chúng tôi có thể giúp bạn công chứng mọi giấy tờ từ giấy tờ cá nhân đến giấy tờ doanh nghiệp hay những loại giấy tờ cần thiết khác. Chúng tôi có thể hỗ trợ công chứng và sao y cho bạn hơn 50 loại ngôn ngữ. Đến với Haco bạn sẽ được cung cấp đủ các dịch vụ sau dịch như công chứng tư pháp tư nhân, lấy dấu công ty, sao y bản chính, tư vấn pháp lý công chứng. Chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn ở cả Hà Nội lẫn Hồ Chí Minh. Nếu bạn thắc mắc tài liệu của mình có đủ điều kiện công chứng và sao y không hay nên chọn hình thức công chứng và sao y nào? Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho bạn về điều kiện công chứng sao y cho tài liệu, về hình thức công chứng sao y mà mục đích sử dụng tài liệu cần cũng như hình thức công chứng sao y phù hợp nhất với trường hợp của bạn. Bạn cũng không cần lo lắng về tính hợp pháp của việc công chứng và sao y vì Haco luôn hợp tác với các văn phòng công chứng chính thống được nhà nước công nhận. Vậy còn trần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay Haco, doanh nghiệp với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngôn ngữ, đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Hotline 0983 820 520